và cái mặt ga lăng của nó đây chính giữa là cái biểu tượng Toyota một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản một thương hiệu ô tô được có thể nói là sự tín nhiệm hàng đầu của người dân tiêu dùng Việt Nam luôn quý vị nhá và chúng ta thấy rằng là cái mặt à, đèn pha phía trước bên lái cũng vậy cũng còn rất là trong luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu đâu tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội Đấy, và cái ba đờ sốc của nó đây chúng ta thấy rằng là nó cũng còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay là à, bị à, cong vênh gì đâu quý vị nhá Đấy. kiểu dáng đẹp hợp thời trang nó vẫn giữ được một cái vẻ gì đó sang trọng quý vị nhá khi đi trên đường Đấy. thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường luôn Đấy. và bây giờ sẽ là truyền tải đến cho quý khách cái khoang lốp phía trước đây Đấy, chúng ta thấy rằng là không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá Đấy và cái mặt la răng của nó đây Cũng còn khá là sáng luôn La răng đúc, phanh ABS đầy đủ hết quý vị nhá Cái mặt la răng này vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn Chưa bị phết phẩy sơn lội một chút nào vào chiếc xe này đâu Quý vị nhá Đấy và chủ nhân người ta cũng đã độ rất nhiều các cái đồ tôi chơi trên chiếc xe này Tí nữa đi vào từng phần chi tiết Thì tôi sẽ giới thiệu kỹ cho quý khách hàng luôn Đây và cái khoang lốp phía sau đây Đấy chúng ta đến cái keo cua lốp cũng còn zin luôn Cái gót khoang lốp đây Nếu tôi đang chỉ tay đây không có dấu hiệu gì của sự cắt vá Hay là bị mọt mục gì đâu quý vị nhá Tôn của cái dòng xe này thì chúng ta thấy rằng là Rất là dày luôn Đặc biệt những năm 2002 chúng ta chỉ mua về để à, lắp ráp thôi Chứ chưa có một chút đồ nội nào trên chiếc xe này đâu quý vị nhá Đấy cho nên là tôn vỏ rất là dày và đi thì cực kỳ là chắc chắn Và cái mặt la răng phía sau đây cũng còn khá sáng quý vị nhá Mặt la răng của nó không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay là bị gây vỡ gì đâu quý vị Đấy, Và vẫn là sơn zin của nhà sản xuất Chưa bị phết phẩy sơn nội đâu Đấy, Thân vỏ thì căng đét Nhìn rất là trường xe Nó vẫn giữ được cái vẻ đó gì đó sang trọng Hiện đại quý vị nhá Đấy, Camry là một trong những cái dòng xe phân khúc hạng D rồi Đấy, Hạng sang của Toyota rồi Đấy, Giá khi mua thì rất là đắt Nhưng mà tính đến thời điểm hiện nay thì lại rất bình dân chỉ bằng một em Kia Morning thôi Chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe Toyota Camry Hộp số tự động quý vị nhá Đấy Một chiếc xe kiểu dáng của ông chủ luôn quý vị Đấy Và bây giờ là cái khoang lốp phía sau đây chúng ta nhìn thấy đây Đấy cái gót khoang lốp đây tôi đang chỉ tay đây Không có dấu hiệu gì của sự một một keo cua lốp vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá Đấy cái khoang lốp phía sau đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục Và vẫn còn xanh lét luôn Đây cái mặt la răng của nó đây còn sáng choang luôn quý vị nhá không bị xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị đấy thân vỏ titanlet tôi quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi đấy quý vị và các bạn sau khi xem xong video của chúng tôi thì có thể à, đây quý vị cái khoang lốp phía trước bên phụ đây cũng còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu và đây cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy còn rất là sáng luôn không bị xước xác hay là bị nứt vỡ gì đâu quý vị Đấy, thân vỏ thì căng đét luôn chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách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 chúng ta thấy rằng là cái nội thất bên trên cái mặt tắp lô của nó đây nhựa nhất vẫn còn tươi sáng quý vị nhá ấy đã được uh, uh, trang trí vân gỗ nhìn rất là hiện đại sang trọng và ấm cúng quý vị nhá hai túi khí cho hàng ghế phía trước và điều đặc biệt nữa đã được chủ nhân người ta à, độ cái màn hình android này rồi quý vị nhá đấy độ cái màn hình android rồi đấy và à, cũng đã được sử dụng một à, cái khóa thông minh quý vị nhá đấy chìa khóa thông minh đây đấy khi tôi uh, đến gần đây khi tôi đến gần quý vị nhá chìa khóa thông minh đấy đây đây đúng không đây là một chiếc chìa khóa thông minh quý vị nhá đấy khi tôi đến gần thì chiếc xe này đấy, sẽ tự động uh, mở ra nhá đấy còn màn hình là mình Android quý vị nhá đấy có bản đồ này dẫn đường này có ờ, YouTube này đấy Facebook này đầy đủ hết quý vị nhá YouTube Facebook rồi là bản đồ dẫn đường đây khi nghe nhạc chúng ta chỉ cần bật lên đây hoặc là đọc báo đọc biết đầy đủ hết quý vị nhá rồi rồi là à, giám sát hành trình đầy đủ hết quý vị nhá đây chúng ta thấy là cái mặt tắp lô của nó còn nhựa còn sần còn đẹp như thế này cái mặt tắp bi của nó đây đấy chúng ta thấy là như vậy đấy đây chúng ta thấy là cần số đây đấy, vân gỗ rất là đẹp quý vị nhá trần của nó đây trần nỉ vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy trần nỉ sáng trưng luôn đấy đây là một chiếc chìa khóa thông minh quý vị khi đi à, cách chiếc xe này một đoạn nhá thì uh, chiếc xe này sẽ đây chúng ta thấy đấy đã đóng gập gương và đóng cửa nhá quý vị nhá đấy còn khi chúng ta đi lại gần chiếc xe này đây Đấy thì bắt đầu gương lại xòe ra và mở cửa quý vị nhá Đấy là chiếc chìa khóa thông minh được truyền tải đến cho quý khách ngày hôm nay Đấy và tôi tiếp tục đi vào cái nội thất của chiếc xe này Đây hàng ghế thứ nhất đây May ra là da cao cấp của nhà sản xuất luôn quý vị nhá Và nó còn rất là căng Không có dấu hiệu gì của sự ờ, rách vá đâu quý vị Đấy và cái mặt táp lô của nó đây còn sáng trưng luôn Đã được ờ, độ đề start top rồi quý vị nhá Đề start top màn hình Android đấy rồi là rất nhiều các cái đồ chơi khác nữa quý vị nhá được chủ nhân người ta đầu tư đấy trần của nó đây ấy vẫn là trần nỉ căng đét sáng trưng không bị uh, uh, đây cái táp bi cửa của nó đây quý vị cũng còn mới tinh luôn các cái tay cửa đây đã được bọc vân gỗ rất là sáng rồi không bị mòn mờ hay là xuống màu một chút nào quý vị nhá đây cái táp bi cửa đây chúng ta nhìn thấy cái phần nhựa phía trên chưa đẹp cực luôn keo chỉ không mất một phân quý vị nhá đây keo chỉ của nó đây không mất một phần các con ốc này chưa một lần mở và vẫn còn vàng ươm này quý vị này đấy tôi thấy là như vậy đây đấy ừ. đã được dán cao su chống ồn rồi nhưng mà keo chỉ ở phía trong không bị mất đâu quý vị nhá vẫn zin 100% đấy là cái cam kết của chúng tôi đây các chốt cửa đây các con ốc này chưa một lần mở đây chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đây quý vị chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đây quý vị đấy tắp lô của nó còn sáng trưng luôn quý vị đây là cánh cửa phía sau đây đấy chúng ta thấy là cái tắp đi cửa phía sau đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy và à, đã được chủ nhân người ta bọc vân gỗ rất là đẹp rồi quý vị đấy keo chỉ thì không mất một phân nhá đã được chủ nhân người ta dán cao su chống ồn rồi nhưng mà keo chỉ của nó còn zin đét nhá không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu không bị mọt mục gì đâu quý vị nhá tem của nhà sản xuất đây các con ốc này vẫn chưa một lần mở quý vị nhá đấy cái phần nhựa phía dưới màu kem này cũng còn rất là sáng và đẹp quý vị nhá hàng ghế thứ hai đây đấy, rất là căng không bị uh, rách vá gì và hai vùng điều hòa cho hàng ghế phía sau đấy, rất là mát rất là tiện dụng quý vị nhá các cái chốt cửa đây cũng còn sáng trưng luôn đây cái gót phần lốp đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy đây tôi chuyển máy cay sang à, góc bên à, lái đây quý vị đây cái tắp bi cửa đây đấy phần nhựa phía trên này vẫn còn sần nguyên như mới tinh luôn quý vị nhá phần màu kem phía dưới này cũng vậy rất là đẹp đây các cái phím bấm lên xuống kính đây gương gập điện quý vị nhá đấy, gương chỉnh điện bốn kính chỉnh điện đầy đủ hết đấy đây phần tắp lô hàng ghế thứ nhất đây ghế chỉnh điện quý vị nhá tám hướng luôn quý vị đấy và đây màn hình là màn hình Android nhá quý vị nhá đấy, đấy. đây cái mà ờ, vô lăng của nó đây chúng ta nhìn không bị mòn mờ một chút nào luôn quý vị nhá đã tích hợp túi khí ở bên trong rồi quý vị đây cái tắp bị cửa đây đấy keo chỉ của cánh trước đây đấy các cái con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá đây keo chỉ của nó đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị đấy và kể cả cái phần phía dưới này quý vị nhá Đấy không bị mọt mục gì đâu Các cái chốt cửa đây còn sáng trưng luôn Chỉ với 238 triệu đồng chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe hạng sang Đấy, một chiếc xe Toyota Camry quý vị nhá Đây là hàng ghế thứ hai Đấy, May màu kem khá là sang trọng Nó rất là thích hợp với cái um, nội thất của chiếc xe này luôn Các cái tay cửa đây vẫn còn sáng trưng luôn Đấy, kể cả phần kem màu dưới đây Đấy, keo chỉ không mất một phân nào Đây, rồi là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị nhá Đấy, đã được dán cao su chống ồn rồi quý vị nhá Đây, gót khoang lốp đây keo cua lốp này còn zin hết quý vị nhá không bị mất một phân keo sợi chỉ nào đâu Đấy, và bây giờ sẽ là đến cái cốp sau một chiếc xe Toyota Camry Đấy, màn hình camera lùi màn hình Android đây thì cốp sau đây cũng đã được dán chống ồn rồi quý vị nhưng mà bên trong là keo chỉ zin đét nhá không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị đây này Đấy, chúng ta nhìn thấy đây là vẫn là sơn lòng là vẫn là sơn zin của nhà sản xuất nhá quý vị nhá Đấy, chúng ta thấy là như vậy vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn đây hai bên má của nó đây đấy, không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng hay đắp matit ở đây đâu quý vị nhá đấy, kể cả phía bên này cũng vậy đấy, không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đây nỉ vẫn còn mới luôn quý vị nhá dở được chỗ nào tôi dở hết cho quý khách hàng xem luôn quý vị nhá đây đây đấy lòng của nó đây sáng trưng luôn đấy, không có dấu hiệu gì của sự uh, uh, mọt mục đâu quý vị vẫn còn zin đét luôn đây cái khoang lốp của nó đây ấy chúng ta thấy nhìn nó sáng chưa tồn vẫn còn xanh lét như thế này cơ ấy tồn vẫn còn xanh lét như thế này ấy chúng ta thấy là như vậy rất là kỹ cho quý khách hàng rồi đấy và tiếp theo thì tôi xin được uh, gửi đến cho quý khách cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ đó chính là phần động cơ đấy và bây giờ là phần động cơ của chiếc xe này nhá quý vị nhá đề nổ start tốt nhá quý vị nhá đấy bây giờ đèn nổ, nổ máy đấy đây đấy đây phần tắp lô của nó đây màn hình android đây giải trí android đây đấy, và bây giờ tôi <coughs> máy rất là êm luôn quý vị nhá đứng gần không nghe thấy tiếng máy luôn quý vị nhá đây máy đang nổ luôn quý vị đây máy đang nổ đây không có dấu hiệu gì của sự rung giật và đứng gần còn không nghe thấy tiếng máy nổ luôn quý vị nhá đây răng của nó đây quý vị đây các cái lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe luôn cam kết là không đâm đụng không ngập nước đấy, zin nguyên bản từ A đến Z máy đại chất máy cực êm luôn quý vị nhá đấy đây cabo của nó đây keo chỉ đây quý vị nhá đấy các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe đinh tán của nhà sản xuất đây đấy đây đinh tán của nhà sản xuất đây lỗ bấm đây keo chỉ đây quý vị nhá đấy và cũng đã được dán chống ồn rồi quý vị nhá đây hai ụ ờ, giảm sóc đây tinh tán đây quý vị đấy rất là đẹp luôn quý vị nhá đây cụ giảm sóc của nó đây quý vị đấy rất là đẹp luôn máy thì đang nổ máy nổ cực êm luôn cái tem của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá hai cụm đèn pha phía trước đây đấy giới thiệu rất là kỹ cho quý khách luôn máy nổ cực êm luôn đứng gần không nghe tiếng máy nổ luôn vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho quý khách hàng thật kỹ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 Đấy, đã được chủ nhân người ta độ à, đề start top màn hình Android à, camera lùi giám sát hành trình đấy, và lip bô đây này hai bô phía sau này chúng ta thấy nhìn rất là thể thao luôn đấy, và bây giờ thì sẽ là một chút cái nội thất bên trong trước khi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây quý vị nhá đây chúng ta thấy rằng đây ấy màn hình Android tablo đây rất đẹp tabi đây đấy cũng rất là đẹp luôn sáng nhựa rất là tươi keo chỉ thì cam kết với khách hàng không mất một phân nhá quý vị nhá đấy đây cái tắp đi cửa sau đây đấy chúng ta thấy cái phần phía trên này cũng còn tươi như mới luôn đấy keo chỉ thì cũng vậy không mất một phân và đã được dán cao su chống ồn rồi quý vị nhá đấy hàng ghế thứ hai đây rất là căng luôn quý vị đấy số tự động đây cái tắp bị cửa trước bên lái đây quý vị đây đấy rất là sáng luôn quý vị nhá đấy các cửa sau đây đấy cũng rất là sáng luôn keo chỉ không mất một phân hàng ghế thứ hai đây đấy cái gót khoang lốp đây tiện đây quay cả gầm cho quý khách hàng xem luôn quý vị nhá đây gầm đây sáng trưng chưa ấy keo phủ sần vẫn còn dày bịch luôn sáng choang luôn quý vị nhá với cái dòng này thì không thể mòn mục được đâu quý vị đấy sáng trưng luôn vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã giới thiệu thật kỹ chiếc Toyota Camry